đang ngồi bóp cái kháng cho anh em xem <clears throat> đối nhạc à, Thúy Yên nha Nam đối nhạc Thúy Yên à, tương đương đó thông tin đạn anh em cũng thấy rồi ba bánh à, phụ dung kỹ năng phong độ mát 30 tiềm năng à, 2 bút 4 bút hai tiềm năng sắt hai già hai già Noel nói chung là full tất cả kỹ năng tiềm năng mùa vân đó đổi hạt tương đương nha mọi người